À, xin chào tất cả mọi người Xin chào cả nhà Phước Sửu Quyên Lê Hôm nay à, mình tụi mình sẽ khám phá một cái à, tiện ích à, của dự án à, GS Nhà Bè Một trong những cái dự án mà gọi là tâm điểm của khu Nam hiện tại Và đang thu hút khá nhiều khách hàng đầu tư về nơi đây Đúng rồi anh, em cảm giác là rất là nhiều nhà đầu tư quan tâm về khu cái khu đô thị GS Nhà Bè này Chính xác ừ. Một cái tiện ích mà Phước Sửu đang à, với Quyên Lê muốn khám phá Đó là một cái công viên nhỏ thôi nhưng mà có khá nhiều chức năng trong một cái công viên à, để cho quý chị biết nơi đây là không phải là những cái dự án tầm thường mà dự án ở đây có những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp và cái ừ, Phước sử và quyên Lê đang đưa mọi người đến là một cái công viên gọi là công viên mùa hè công viên mùa hè nha cả rồi quyên Lê thử uh, uh, tìm hiểu xem á, là công viên mùa hè này nó có những cái tiện ích như thế nào về quyên Lê À, anh Phước Sự biết sao không? Bên công viên mùa hè này thì nó có một cái khu vườn và khu thể thao ngoài trời Thứ hai là nó có một cái khu vui chơi trẻ em rất là lớn luôn anh Chính xác à, Thì bây giờ Phước Sử và Quyên Lê ha Ở đây thì chủ đầu tư đang à, tưới nước à, theo cái hình thức à, là máy tưới tự động phong Quyên Lê Và ở đây thì có một cái công viên giống như Quyên Lê nói đó là một cái công viên cát cho trẻ em nè Khá đẹp luôn à, công viên cát này á, là uh, khi mà về là cư dân ở đây rồi thì trẻ em xa hồ mà chơi công trên dọng bộ trên những cái công viên cát trắng này và chơi những cái trò chơi uh, khá thú vị và cực kỳ bắt mắt phong ngoài ra ngoài ra là quyên lê và những khách hàng mà gọi là cư dân ở đây mà thích là à, tập và gym. gym đúng rồi tập thể dục tập thể dục thì có những cái bố trí những cái máy tập thể dục mà ngoài trời này à, và trên những cái bãi cỏ cực kỳ xanh mát luôn và ở đây như quyên lê nhìn thấy là nói về mùa hè thì có những cái cây xanh gọi là của của công viên của mùa hè và có những cái cây mà gọi là mai nhật đó quyên lê à. nó trở nở màu đỏ khá đẹp và đối diện cái công viên mùa hè này là sẽ có một cái lớp house rất là lớn cái lớp Clubhouse này thì như hồi nãy là quyên Lê và mọi người đã là à, check in rồi thì trong trong cái công viên mùa hè à trong cái lớp Clubhouse này thì có những cái gì quyên Lê có thể à, thông Trời. qua dạ. cho mọi người biết được hay không à hồi nãy thì quyên ly có tham quan cái club rất thao này rồi nha cả nhà thì trong này sẽ có một cái hồ bơi rất là lớn ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái vòm bên chủ đầu tư có thiết kế một cái vòm thì cũng dành cho uh, khách hàng có thể tới để nghỉ ngơi ngoài ra thì cũng có một cái phòng để khách hàng có thể gọi là ngồi chờ cũng có thể là tiếp khách Dạ yeah, đúng rồi. À, ngoài ra thì Quyên Lê còn chưa kể đến là một cái hệ thống tập kim cực kỳ máy máy móc cực kỳ đẹp và xịn luôn. Rồi có à, tắm sauna sông hơi nè. Rồi à, ở đây thì à, có một cái hệ thống à, có cái nhà hàng à, như Quyên Lê nhìn thấy nè đó những cái máy tập kim cực kỳ sang trọng của Quyên Lê à, khách hàng cư dân vào đây thì có thể là sử dụng ngay những cái à, à thiết bị máy máy này đầy đủ hết luôn Quyên Lê thấy những cái máy ở đây nó rất là hiện đại Đúng rồi, à, một cái clubhouse mà lên đến hơn một à, ngàn mét vuông và có công viên, có cây xanh, có tất cả những cái à, um, hệ thống à, tiện ích à, ở đây thì à, có à, những cái loại cây và luôn luôn xanh mát quanh năm luôn phòng quy Lê đúng rồi và quyên đặc biệt ở đây là quyên cảm thấy rất là hay ở đây là có một cái hệ thống sona bởi vì có nhiều chủ đầu tư không thiết kế có sona ở ở tại dự án nha chính xác quyên lê ạ à. à, phước sửu và quyên lê đang đang đi dạo à, giữa một cái lớp hau khá đẹp luôn phòng quyên lê và à, điều đặc biệt là à, khi mà à, những khách hàng mà sở hữu những cái sản phẩm ở đây thì chắc ăn là sử dụng pre tất cả những cái tệp như thế này rồi Quyên Lê ờ, có muốn mình là một trong những cư dân à, cực kỳ à, đẳng cấp và tài giản này hay không? Tất nhiên rồi <laughs> Quá tuyệt vời phải không? À, quý anh chị mà cần sở hữu những cái ừ, ừ, tiện ích này thì inbox ngay cho Phước Sửu Và Quyên Lê nhé Theo số hotline bên dưới nha à, Bên mình sẽ cung cấp cho quý anh chị tất cả những cái thông tin về những cái chính sách mở bán những cái sản phẩm còn lại và giai đoạn 2 sẽ có những cái thông tin à, cập nhật giá cả như thế nào à, đến quý ừ. anh chị khi mà quý anh chị muốn mua trực tiếp từ chủ đầu tư đúng rồi anh Sửu ngoài ra nha quý anh chị nếu mà có hàng bên dai à, gia dĩa nhà bè ha thì quý anh chị có thể gửi vào số hotline bên dưới của Quyên Lê hoặc Phước Sửu để bên team của mình có thể là ra hàng hoặc là bán cho quý anh chị nhé tất nhiên rồi đừng quên số hotline bên dưới và đồng thời á, là like share và subscribe kênh của Phước Sửu và Quyên Lê nhé. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại.